Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 6 ngày 27 tháng 8 năm 2021, tức ngày 20 tháng 7 năm 2021 âm lịch, ngày Đinh Mùi, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Đinh Mùi hôm nay là Kỷ Sửu, Tân Sửu. Con giáp xung tháng Bính Thân là Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý, Người tuổi Tý thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi vì phải chịu tác động xấu của cục diện tương xung, để tránh cho bản thân vướng vào nhiều rắc rối, bản mệnh cần loại bỏ những suy nghĩ cực đoan, tiêu cực. Trong ngày hôm nay, bản mệnh cũng có thể nhận được sự quan tâm đến từ một vài đối tượng khác giới, tuy nhiên chưa chắc họ đã đến với bạn thật lòng. Dù đã lập gia đình hay chưa, bạn cũng nên giữ khoảng cách với họ để có thể tìm hiểu kỹ hơn. Chính quan cho thấy bạn là người nghiêm túc trong công việc, tuy nhiên đôi khi cũng chính vì thế mà bạn trở nên cứng đầu, bảo thủ, bạn cần cởi mở hơn trong việc tiếp thu ý kiến của mọi người nếu muốn phát triển trong sự nghiệp. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Do ảnh hưởng của cục diện tương hại, người tuổi Sửu thay đổi khá thất thường, lúc thì muốn thế này, lúc lại muốn thế khác. Bạn không giữ được sự điềm tĩnh, chín chắn, cẩn thận thường ngày nữa và khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu. Đây cũng là nguyên nhân khiến bản mệnh thường mất kiên nhẫn khi làm những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận. Có lẽ bạn đã bắt mình phải chịu áp lực quá lớn trong thời gian vừa qua, bạn cần chú ý nghỉ ngơi hợp lý hơn. Hỏa sinh thổ, may mà nửa kia của bạn luôn là một người dịu dàng và thấu hiểu. Nếu có chuyện gì căng thẳng, hãy tâm sự với người ấy để đôi bên có thể cùng thảo luận những hướng giải quyết đúng đắn, đừng nên giấu mãi trong lòng. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ, tí, dậu, hợi. Ba. Tử vi tuổi dần Nhờ có tam hợp giúp đỡ, người tuổi dần quyết đoán nên nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay, song dường như cũng vì thế nên những quyết định của bạn thường khá hấp tấp và vội vàng. Bên cạnh đó, con giáp này cần thay đổi cái tính cả thèm chóng chán, không duy trì sự nhiệt huyết và kiên trì của mình trong khoảng thời gian dài tiến hành công việc, vì như vậy bạn sẽ khó mà thành công. Mộc sinh hỏa, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia phát triển tốt đẹp. Trước khi đưa ra những quyết định trọng đại, hai người luôn luôn trao đổi ý kiến với nhau, chính vì vậy mà cả hai đều cảm thấy mình được tôn trọng. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão. Cục diện tương phá cảnh báo người tuổi Mão cần phải chú ý đến việc quản lý tiền bạc trong ngày hôm nay. Khi đi đến nơi đông người cần chú ý bảo quản tài sản, nếu không cần thiết, tốt nhất bản mệnh không nên chi tiêu quá phung phí hoặc nhẹ dạ cả tin. Nếu đang làm công việc kinh doanh, bạn cũng chớ vội vàng đưa ra quyết định đầu tư vào thời điểm này, bởi có thể bạn sẽ mắc bẫy của kẻ lừa đảo. Hãy bình tĩnh để chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn nếu không muốn mất tiền đáng tiếc. Chính ấn cho thấy những người làm công ăn lương thường không quá coi trọng vấn đề chức vị hoặc tiền bạc. Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà thành ra trì trệ, không có chí hướng phấn đấu, dễ thỏa mãn với thực tại, Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 5. Tử vi tuổi thìn Thực thần chiếu mệnh mang lại nhiều niềm vui cho người tuổi thìn làm nghề tự do. Bạn được nhận một khoản tiền hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động của mình. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Với người làm công ăn lương, bạn vẫn duy trì một mức lương ổn định. Nếu muốn được thưởng nóng hoặc thăng chức, tăng lương, bạn cần phải cố gắng hơn nữa chứ không nên vội vàng hài lòng với thực tại, để người khác bỏ xa. Hỏa sinh thổ, mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận. Vì vậy, nếu đang bối rối trước tương lai, chưa tìm ra hướng đi cho mình, bạn có thể chia sẻ với cha mẹ và tham khảo ý kiến của họ. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu, tí. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Công việc của người tuổi Tỵ tiến triển thuận lợi nhờ có sự trợ giúp của Tam hội. Bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người do có thái độ hòa nhã, ham học hỏi. Con giáp này có thể gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Quý nhân có thể là người bạn đã quen biết suốt bấy lâu nay. Hãy khiêm tốn và chú ý lắng nghe, người đó sẽ chỉ có bạn hướng khắc phục những vấn đề còn khúc mắc ở hiện tại và những hướng đi phù hợp trong tương lai xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực khai là ngày tốt để tiến hành mọi việc trừ động thổ, an táng. Vì vậy, nếu đã lên kế hoạch cho công việc gì thì bạn nên thực hiện ngay trong ngày hôm nay, chứ chân chừ do dự để lỡ thời cơ. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ phải chịu nhiều tác động xấu của cục diện tự hình. Bạn dễ hành động nóng nảy do không chịu được những lời nói khích bác của người khác, đừng để điều này mang lại cho bạn nhiều rắc rối. Dù không thích nghe lời phê phán từ phía người ngoài, nhưng bản mệnh nên biết rằng những lời nhận xét chân thành của mọi người sẽ giúp bạn tiến bộ dần dần, và nhiều khi chúng sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn những lời khen thưởng hoặc nịnh hót. Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay, bạn có thể đi về hướng Tây Nam để gặp hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi Hỏa sinh thổ, người tuổi mùi rất vượng vận đào hoa trong ngày hôm nay. Nếu còn độc thân, bạn có thể nhận được nhiều sự quan tâm đến từ người khác giới. Hãy mở lòng hơn và bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với những đối tượng triển vọng. Nếu đã lập gia đình, bản mệnh có một ngày yên bình. Bạn và nửa kia rất yêu thương nhau nên luôn bàn bạc và giúp đỡ nhau trong mọi công việc, Khoảng thời gian ở nhà sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi luôn khiến bạn cảm thấy thư giãn. Thương quan lại cho thấy công việc của bạn đang rơi vào bế tắc. Bạn không nên mâu thuẫn, đối đầu trực tiếp với cấp trên. Nếu có ý kiến gì bất đồng, bạn nên diễn đạt quan điểm của mình một cách quyền chuyển hơn. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ, mùi. 9. Tử vi tuổi thân, Thiên tài xuất hiện là một dấu hiệu cực kỳ may mắn đối với người tuổi thân trên phương diện tài lộc. Bản mệnh vốn là người năng động nên luôn chủ yếu kiếm thêm nguồn thu phụ. Trong ngày hôm nay, sự chăm chỉ của bạn sẽ được trả công xứng đáng. Một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ vào thời điểm này. Số tiền đó tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để bạn dư giả trong ít ngày. Bạn hãy có cách chi tiêu số tiền đó hợp lý, đừng tiêu xài phung phí, bừa bãi. Hỏa khắc kim cho thấy mối quan hệ giữa mệnh chủ và nữ kia không quá tốt đẹp. Có thể hai người đang hiểu lầm nhau về một vấn đề nào đó. Đừng vội nóng giận và quy kết trách nhiệm cho ai, hãy bình tĩnh nói chuyện để hóa giải xích mích. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, tị. 10. Tử vi tuổi dậu Chính tài cho thấy hôm nay là một ngày vui đối với người tuổi dậu làm công ăn lương bạn có thể được cấp trên công nhận và trao cho một phần thưởng xứng đáng với những đóng góp từ trước đến nay của mình. Hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Nếu muốn giữ vị thế cao trong tập thể thì bạn không nên vội vàng hài lòng với thực tại. Bạn cần tiếp tục trao dồi, rèn luyện kỹ năng thì mới có thể tiến xa hơn. Hỏa khắc kim cho thấy các mối quan hệ tình cảm của con giáp này phát triển không được lý tưởng. Bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình, cho dù đối phương có tích cực theo đuổi thế nào đi nữa. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất. Thực thần chiếu cố người tuổi Tuất, giúp bạn mở rộng được mối quan hệ hợp tác, làm ăn của mình. Những mối quan hệ ấy sẽ giúp bạn kiếm được một khoản tiền lời lãi kha khá và trở thành con giáp giàu có. Hãy tiếp tục giữ quan hệ với họ nhé. Người làm công ăn lương duy trì mức tiền lương ổn định trong thời điểm này, Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, đặt mục tiêu cao xa hơn nếu muốn cải thiện tình hình tài chính. Khả năng của bạn vẫn chưa hoàn toàn phát huy hết đâu. Hỏa sinh thổ, con giáp này có một mái ấm rất hạnh phúc. Nếu đã kết hôn, hẳn hai người sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm với những hành động của đối phương mỗi khi nóng nảy. Cả hai ngày càng bao dung hơn cho nhau. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, tuất. 12. Tử vi tuổi hợi Thủy khắc hỏa, người tuổi hợi sẽ gặp những điều không như ý trong các mối quan hệ xã hội. Không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta thì người ta đáp lại tương tự. Biết vậy nhưng bạn vẫn không tránh khỏi thất vọng hoặc tổn thương. Trong gia đình, mối quan hệ giữa đôi bên cũng không được như mong muốn. Hai người tỏ ra khá lạnh nhạt với nhau. Hãy tìm hiểu nguyên nhân của sự giãn nứt này là gì và hàn gắn ngay khi còn kịp, đừng nên để mọi chuyện đi quá xa. Trong gia đình, mối quan hệ giữa đôi bên cũng không được như mong muốn,